Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Ngũ Phúc Việt Nam được thành lập từ ngày 31 tháng 8 năm 2020, xây dựng trên diện tích 12.000m2, nằm trong cụm công nghiệp xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Với hai nhà xưởng sản xuất, hai xưởng kho, một nhà văn phòng, đi cùng với đó là hệ thống 150 trang thiết bị, máy móc hiện đại, tân tiến. Hiện tại, công ty đang có 150 người bao gồm 25 nhân sự cấp cao, khối văn phòng 12 người, kỹ thuật 7 người, tổ trưởng 6 người và 125 công nhân viên tay nghề cao. Với sản phẩm chủ lực là khung máy phát điện, khung máy rửa, bình chứa nhiên liệu, công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Ngũ Phúc Việt Nam cam kết đưa những sản phẩm chất lượng sản xuất tại Việt Nam mang tiêu chuẩn quốc tế tới người tiêu dùng. Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Ngũ Phúc Việt Nam còn là đối tác chiến lược nhà cung ứng sản phẩm cho công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Ruka được sản xuất từ cuối tháng 1 năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Ngũ Phúc Việt Nam đưa ra thị trường sản phẩm khung máy rửa. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tân tiến, đảm bảo quy chuẩn quốc tế. Nguyên vật liệu của sản phẩm phần lớn được nhập từ thị trường Việt Nam, nhưng nguyên liệu chính được nhập từ công ty trách nhiệm hữu hạn ống thép 190. Linh kiện phụ trợ nhập khẩu từ nước ngoài Khung máy rửa bao gồm hai sản phẩm tạo thành là tay vịn giá đỡ và khung máy. Khung máy được tạo thành từ những cây sắt ống tròn, cắt thành đoạn dài 1.777 mm sau đó được cho vào máy uốn tạo hình khung đế. Tấm đế là tấm sắt quy cách 414 x 250 x 2,5 cho lên máy ép tạo thành hình tấm đế. Sau khi uốn xong, sẽ đưa vào nắm cân đối và cho đi thu đầu. Tiếp theo là hàng thu đầu đi khoan lỗ cố định theo như bản vẽ. Khi khoan hết lần lượt 5 vị trí lỗ, sẽ hàn tiếp giáp khung dưới với tấm đế được gia cố bằng trục lót ống để hoàn thiện sản phẩm. Đối với tay vịn giá đỡ được hình thành từ những cây sắt ống tròn cắt thành đoạn dài 1425mm, sau đó cho vào máy uốn tạo hình tay vịn giá đỡ. sau khi uốn xong sẽ đưa vào nắn cân đối và khoan lỗ cố định theo như bạn vẽ. Sản phẩm được đi mài nhẵn và phun cát, sau đó được phun sơn hoàn thiện và đưa đi đóng gói nhập kho. Do đây là bộ phận đỡ toàn bộ cơ cấu máy để tạo ra sự an toàn trong vận hành nên được công ty đặc biệt quan tâm từ khâu chọn nguyên liệu và đảm bảo chất lượng, chu trình tạo nên sản phẩm phải khoa học, chi tiết, tỉ mỉ, chuẩn xác cho tới khâu phủ một lớp sơn tĩnh điện ra ngoài hoàn thiện đều được thực hiện cẩn thận đảm bảo quy trình trong từng khâu tạo ra sản phẩm cùng với dưới những đôi bàn tay khéo léo tài hoa của những người thợ lành nghề đã tạo ra sản phẩm khung máy rửa mang quy chuẩn quốc tế, an toàn, bền và đẹp mắt, được khách hàng ưa chuộng, tin dùng. Hiện nay, mỗi tháng công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Ngũ Phúc Việt Nam sản xuất hơn 20.800 sản phẩm khung máy rửa, cung ứng cho công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Duca. Với sứ mệnh mang đến cho khách hàng những sản phẩm hoàn hảo nhất, cán bộ công nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Ngũ Phúc Việt Nam luôn không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề, trau dồi kiến thức. Dựa vào tiềm năng thế mạnh mà công ty có thể phát triển tới 400 nhân sự, cùng với đó trang bị những thiết bị hiện đại nhất để có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong tương lai. Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Ngũ Phúc Việt Nam, chất lượng tạo nên thương hiệu.